các cái chi phí lăn bánh của của, của, của các model của dòng xe Outlander này. Chiếc xe Outlander này thì có 3 phiên bản chính đó là bản 2.0 và Premium 2.0 STD và 2.4 Premium. Thì ngoài ra thì xe này còn có bản ờ, đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Mitsubishi tại Việt Nam, nó gọi là bản SE thì em sẽ nó chênh nhau bản này nó rơi tầm khoảng 50 triệu anh chị ạ hiện tại bây giờ thì em sẽ báo ờ, các cái giá chính để anh chị nắm được với bản STD này bản 2.0 STD này bản thiếu đấy ạ thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh là 866 triệu anh chị nhé còn với Hà Nội là 887 triệu đó thì um, so tranh nhau với lại tháng trước là 27 triệu bản này thì nó ít được giảm giá hơn đó. với bản Pre 2.0 là chiếc xe màu trắng đây và chiếc xe màu đỏ đây thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh là 905 triệu còn lại với lại ở Hà Nội ấy, thì giá lăn bánh của nó là 960 triệu anh chị ạ và đó là chiếc xe được ừ, giảm giá nhiều nhất anh chị ạ giảm đến 98 triệu hiện tại bây giờ với giá này thì vẫn được khuyến mại là camera 360 độ và ngoài ra anh chị ủng hộ ở ờ, em Tuyền thì sẽ được khuyến mại thêm là Vietjet mưa này dán ờ, kính cách nhiệt 3M này trải sàn da này đó. Vâng. Ngoài ra thì anh chị còn uh, liên hệ trực tiếp với em Em sẽ khuyến mại cho anh chị thêm một số cái phụ kiện nữa thì, um, Tiếp theo cái bản ờ, Pre 2.4 Thì uh, giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 130 triệu ạ Tại Hà Nội Còn nếu mà ở tỉnh thì là 1 tỷ 090 triệu Giá này hiện tại giờ là trên do tháng trước là 68 triệu anh chị nhé Thì uh, với bản Pre này vẫn được khuyến mại là cam 360 độ Đó dán kính ờ, cách nhiệt băm m chảy sàn da về che mưa thì ờ, còn sâu hơn thì anh chị hãy cứ liên hệ với em em sẽ khuyến mại thêm cho anh chị Đó. thì ngoài các cái chương trình khuyến mại và giảm giá như này à quên mất thì có cái bản SE thì anh chị ờ, cộng cho em thêm là 50 triệu anh chị nhé thì nó sẽ kê nhau hiện tại bây giờ với bản SE Premium 2.0 giá bán của nó chưa bao gồm lăn bánh là 845 triệu vẫn là khuyến mại như thế Đấy, còn lại là bản Pre 2.4 thì ờ, giá lên ít khoảng là 1 tỷ 048 triệu để giảm 68 ờ, triệu còn lại 980 triệu anh chị ạ. Thì ngoài ờ, chương trình khuyến mại này, giá bán của xe thì anh chị cũng quan tâm cái chiếc về các cái tính năng an toàn của xe đúng không ạ? Thì xe này đang cạnh tranh rất nhiều so với lại tức là đối thủ của nó đó chính là CX-5 này, Honda CRV đó và Nissan X-Trail thì ờ, nhưng mà chiếc xe Outlander này lại được nhiều người lựa chọn và tin tưởng hơn rất nhiều vì tính năng an toàn của nó được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại anh chị ạ thì đầu tiên nó là trang bị túi khí thì với bản STD bản 2.0 này nó chỉ được trang bị hai túi khí thôi còn với đại bản Premium bản Full Option ấy thì nó được trang bị 7 túi khí anh chị nhé đó thì um, xe được trang bị là phanh ABS này EBD này đó ờ, trợ lực phanh khẩn cấp BA hệ thống cân bằng điện tử cái hệ thống cân bằng điện tử này rất là hiệu hữu ích khi mà anh chị đi vào đường trơn trượt và cua gấp thì nó sẽ chống lật xe rất tốt um, ngoài ra thì khi mà anh chị mà đi đang đi ở trên dốc ấy, mà bị chết máy thì có chế độ khởi hành ngang dốc hỗ trợ cho anh chị là 3 giây để anh chị có thể đè lỗ được nó sẽ giữ xe ở trên dốc đó 3 giây tất cả ba phiên bản này được trang bị là camera lùi anh chị nhé camera lùi kết hợp với lại màn hình DVD bể inch, màn hình cảm ứng ấy Thì uh, giúp anh chị là dễ dàng lùi xe hơn. Đó, ờ, trên vô lăng của chiếc xe thì cũng chiếc uh, ờ, tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe kết nối với lại màn hình DVD để anh chị có thể dễ dàng nghe điện thoại một cách tiện lợi. Và trên vô lăng đó lại còn tích hợp với lại um, chế độ chân ga tự động cruise control ạ khi anh chị đi ở đường cao tốc thì anh chị có thể là bật tính năng này lên thì nó sẽ giữ chân ga của anh chị theo cái tốc độ anh chị mong muốn thì nó giúp lúc đó thì mình chỉ tập trung vào cái ờ, chân chân phanh thôi ạ với bản uh, Premium, bản cao cấp ấy thì xe được, sẽ được uh, tích hợp là lẫy số thể thao trên vô lăng. Nó trông như là một chiếc xe thể thao đó. trên vô lăng. Một lát nữa em sẽ quay cho anh chị cái lẫy số thể thao đó thì um, ngoài ra ấy, thì nhiều lúc thì, ví dụ như là trong trường hợp mà chân ga nó bị kẹt mình ờ, do lỗi kỹ thuật chẳng hạn mình không thể điều khiển được thì lúc đó thì có một cái hệ thống gọi là hệ thống kiểm soát chân ga ghi phanh nó sẽ hỗ trợ anh chị là lúc đó thì anh chị đạp phanh thì lập tức là chân ga nó đang bị kẹt nên nó sẽ bị vội hóa thì lúc đó là xe rất an toàn để mình phanh lại đó. Xe cũng được ờ, trang bị điều hòa tự động, hai vùng độc lập, hai chiều. Ờ, giúp cho mình ngồi bên trong xe rất là thoải mái. Thì dòng ờ, điều hòa Mitsubishi anh chị cũng biết đó, nó rất là mát, mát sâu, mát lạnh luôn đấy ạ. Thì ghế lái của bản cái bản STD này nó là cái lái cơ khí 6 hướng, chỉnh 6 hướng nữa anh chị ạ. Còn với lại bản cao cấp thì nó sẽ là ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Nó có thể ngã chiếc ghế ra 170 độ giúp mình ngồi trên xe mình ngả ra như một cái giường nằm để mình nghỉ ngơi nếu mà trong trường hợp mình cần nghỉ ngơi một tí trong quãng đường dài đó thì ờ, với cái ờ, xe này được trang bị cái ờ, với bản bản cao cấp trở lên thì nó sẽ được trang bị đèn led Prorex anh chị nhé Đấy, và có hệ thống rửa đèn pha này tự động này hệ thống uh, rửa gương gương tự động và với bản uh, ờ, STD này thì nó không được trang bị rửa đèn pha đâu ạ. Và nó là đèn halogen anh chị nhé. Đó. Và tiếp theo đó là cái phần để mình phân biệt được bản STD và bản uh, cao cấp này thì nó sẽ là cái cửa sổ trời thì cái xe này bản STD sẽ không có cửa sổ trời. Còn bản Premium trở lên là nó sẽ trang bị cửa cửa sổ cửa sổ trời đấy ạ. Thì uh, ngoài ra ấy Xe này cũng được trang bị chìa khóa thông minh Tất cả phiên bản đều được trang bị chìa khóa thông minh cao KOS Nên là khi anh chị ở, ở để xe mà ở bãi xe rất là rộng lớn ấy, Thì mình có thể định vị chiếc xe của mình Là nó đang ở vị trí nào Bằng cách anh chị bật chìa khóa lên Nó có khoảng cách nó rơi tầm khoảng hơn trăm mét đấy anh chị ạ Mình bật cái chìa khóa lên lập tức là cái đèn nó sáng, đèn trời mừng nó sáng Đó, anh chị nhìn nữa Đó. Thì anh chị sẽ định vị được cái xe của mình là đang ở chỗ nào và tiếp theo đó cái với lại cái chìa khóa thông minh này thì khi anh chị mà chỉ cần có chìa khóa trong người đến gần xe thì lập tức là anh chị sẽ sẽ mở được cái xe này không cần phải rút chìa khóa ra làm gì cả thì nó có một cái nút lẫy nút đen này ở xe này thì tại vì chìa khóa đang trong người rồi nên anh chị mở rất, rất dễ dàng đó khi cái ờ, gương chiếu hậu nó mở ra chứng, chứng tỏ là xe đang được mở thì anh chị cũng lưu ý nhìn là cái gương chiếu hậu này anh chị có thể biết được xe mình là đang mở hay đang khóa anh chị nhé đó à, em cũng chia sẻ thêm về cái chìa khóa thông minh này với trong trường hợp mà chìa khóa nó bị hỏng chẳng hạn nó không điều khiển được thì mình sẽ có một cái chìa khóa phụ nó là cái chìa khóa cơ đó chìa khóa cơ nó ở trong cái chìa khóa thông minh này Thế chị à, có cái công tắc lẫy ở đây Chị gạt nó ra Gạt công tắc lẫy ở đây này Đó chị gạt ra Anh chị rút chìa khóa cơ ra Thì chị sẽ mở được Cái cái xe Đó Đây trong trường hợp là chìa khóa này nó bị hết pin hoặc là nó bị hỏng ấy. Thì anh chị có thể sử dụng cái chìa khóa cơ này còn bình thường là mình sử dụng chìa khóa điện là chính không bao giờ sử dụng chìa khóa cơ đúng không ạ? <laughs> Thì em sẽ cùng anh chị là đi một vòng quanh xe để anh chị uh, trải nghiệm chiếc xe này à quên mất thì um, chiếc xe này cũng được trang bị um, cái mọ nước sơn của nó anh chị thấy nó rất đẹp nó là nước sơn nhũ anh chị ạ nên là khi mà vào ban đêm ấy thì xe sẽ rất là óng ánh dưới ánh điện và sơn này anh chị yên tâm là nó không bị phai màu đâu ạ nó rất bền màu bây giờ sơn của càng ngày càng hiện đại rồi nên anh chị không phải lo về cái phần bạc màu đâu ạ Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em Nếu anh chị à, đang có nhu cầu mua xe với dòng xe Outlander này Hoặc là chiếc xe chi tông bán tải hay là chiếc xe xpander đang hot nhất thị trường hiện nay Thì hãy liên hệ với em tuyển Theo số điện thoại là 0936 929 444 Và anh chị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh của em Để khi mà có các cái à, chương trình cập nhật khuyến mại mới Hay là những cái thông tin mới về xe Mitsubishi Thì nó sẽ thông báo anh chị Và nó cũng là động lực để em làm những video tiếp theo cung cấp cho anh chị những thông tin bổ ích. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.